các chỉ cần đều tay mạnh nhẹ là các bác đã có thể điều khiển bộ hột đi theo ý muốn của mình xuống xỉu hay lên tài đều theo ý muốn của mình rồi các bác nhá và với cái bộ hột tài xỉu lắc nhẹ xuống xỉu và lắc mạnh lên tài này là hàng độc quyền bên cơ sở sơn mõ nét bên em à, sơn tài xỉu bên em bác nào mà muốn trực tiếp test hàng các bác cứ lên cơ sở em em là sơn tài xỉu và cơ sở em ở bến xe miền tây còn bác nào mà muốn được tư vấn thì các bác cứ liên hệ số điện thoại của em trên màn hình hoặc kết bạn Zalo với em. Bên em sẽ tư vấn cho các bác. Bác nào đã sở hữu cái bộ đồ chơi hột tài xỉu 73 lắc nhẹ xuống xỉu và lắc mạnh lên tài này bên cơ sở em rồi. Các bác cũng đã biết được cái độ hiệu quả mà nó mang lại rồi. Và sau đây thì em à, xin phép test thử cái phần tăng tích để cho các bác thấy được cái bộ hột tài xỉu 73 lắc nhẹ xuống xỉu và lắc mạnh lên tài này hoàn toàn là không tan. Đầu tiên là em sẽ thử nam châm đây. em thử luôn 500 cả nắp chén hột năm châm không lít tiếp theo là em sẽ dọi đèn hột hoàn toàn trong luôn đó có thấy đây được chưa ạ bộ hột trong về phần nước muối thì em à, vì thời lượng video cũng có hạn vậy nên là khi em cất cái phần thử nước muối cho các bác và bác nào mà khi mua hột muốn test đầy đủ tan tích em sẽ test đầy đủ tan tích cho các bác và ngoài cái bộ hột tài xỉu 73 lắc nhẹ xuống xỉu và lắc mạnh lên tài ra bên cơ sở em còn rất nhiều những cái loại hột để giúp dành riêng cho bác tay cái ví dụ như hột mắt hí này hay còn gọi là hột cây hột nút nhỏ đó rồi à, bộ hột tài xỉu 2020 bộ hột à, tài xỉu phá thế đều là những cái bộ hột để dành riêng cho các bác tay cái khi đi chơi tại các đấu trường lớn và sau đây em à, xin phép được test thử một vài chén để cho các bác thấy được cái độ hiệu quả của cái bộ đồ chơi hột tài xỉu 73 lắc nhẹ xuống xỉu và lắc mạnh lên tài này đây bài đầu tiên là em sẽ lắc nhẹ bây giờ nó đang ở xỉu đúng không ạ em lắc mạnh đi lắc mạnh cho nó lên tài này đó lắc mạnh lên tài đúng không ạ bây giờ em cứ lắc mạnh đều tay mạnh là nó sẽ ở tài này đó đó bây giờ em sẽ lắc nhẹ để xuống xỉu này đó xuống xỉu bây giờ em cứ nhẹ tay đều em lắc đều nhẹ tay là nó sẽ cứ ở xỉu này đó xỉu này